năm lý do số cất ở là gì Thứ nhất, theo quyết định số 53 năm 2018 và cái quyết định 040609 năm 2019, Lan Ghi được xác định sẽ trở thành trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch tại tỉnh Bình Thuận. Thứ hai, Lan Ghi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như biển Cam Bình, biển Đồi Dương, khu du lịch sinh thái rừng dầu, khu du lịch Coco Beach, các địa điểm tôn giáo như là Dinh Thầy Thiếm, chùa Quảng Hương, Phước Bình, núi Tà Cú. Lý do thứ ba, tín hiệu tích cực về hạ tầng giao thông, cao tốc dầu dây Phan Thiết sắp hoàn thành, điều chỉnh quy mô sân bay Phan Thiết từ 5.000 đến 10.000 tỷ đồng và hàng loạt dự án hạ tầng khác. Lý do thứ tư, biển đẹp, nguyên sơ, ẩm thực phong 15 Thứ năm, giá đất ở La Ghi tăng liên tục từ 2017 đến nay, trung bình tăng từ 20 đến 30% mỗi năm. Dù vậy, giá đất tại đây vẫn khá mềm so với khu vực còn lại, chỉ bằng 1 phần 10 so với Nha Trang và Đà Nẵng, bằng 1 phần 5 so với Phú Quốc và bằng 1 phần 4 so với Mũi Né. Theo dõi Nguyên Invest cập nhật thông tin bất động sản.